cây có gốc nở cành xanh ngọn, nước có nguồn bể cả sông người ta sinh trường bởi đâu gốc là tiên tổ ân sâu quê hoe à thịnh vượng thọ trường vương anh hôm nay nhân tiết ngày lành cháu con xăm lễ tâm thành dâng lên con dâng lên bái nguyện tổ tiên trần hoàn trăm mơ họ gian lao nhớ cầu bách điều quy sao chăm mơ khe ngàn xuôi dồn vào ơn tổ tiên vun trồng cây đức tựa tinh thần văng vặc ngàn thu nhớ câu âm thủy nguyên tư ngọt mà không gốc cơ đồ vững sao bụi nguyên tư ngọn mà không gốc cơ đổ vững sao nhớ tổ tiên đời đời hương khói cửa họ ta dòng dõi châm oanh ngày nay nức tiếng thơm danh ơn ai vun sới cho cành nở ngày nay nức tiếng thơm danh ơn ai vun sới cho cành nở hoa đức sáng rọi sơn hà cầm thú đức sáng cùng vũ trụ bao la đuốc thiêng sáng rọi lòng ta ơn dòng sữa mẹ công cha ai tay vòng sữa mẹ công cha ai tay thuyền gặp bến nhờ tay người lái ơn mở đường dẫn lối từ xưa nhớ ơn bành tổ cao dây nhờ ơn có tổ như cây có cành thì canh tuy không được trường sinh vĩnh tuế cũng mở đường cho thế hệ mai sau trăm năm một cuộc bể dâu tóc xanh rồi cũng bạc đầu năm một cuộc bề dâu tóc xanh rồi cũng bạc đầu không xa chim không tổ như nhà không mái nhớ tổ tiên ruột rối từng phen hỏi rằng người ở cung tiên nay về thoại phù chơi miền giang tân tình cõi u minh hàn lâm xứ sở dọc trần trần cơ mộ thế lương u hồn liễu cách dương quan cầu tiên giọt nước mưa sương lạnh lùng đi quan tâu tiên giọt nước mưa sương lạnh lùng sầu man địa mưa rừng dã thảo tưởng phật từ hướng đạo rước lên hay trời tây trúc tỏa sen nguyện xin chắc giang về miền rừng gian biệt xin chắc giang về miền dương gian thăm con cháu thăm làng xóm cũ thăm phố phường dòng họ gần xa nơi ăn chốn ở trong nhà suy thời phù hộ thịnh đà nơi ăn chôn ở trong nhà suy thời phù hộ thịnh đa mừng vui ứng mộng chiêm biết người hiền nhiệt thiết lô nhang lập điện tại gia có không ở tại lòng ta không

lại lòng ta không mà vẫn có ấy là phép thân chữ sắc dục bao lần tụ tàn nước bể đông với cạn ai hay có thì có từ mày may không thì là thế gian này cũng không Dẫu bạc chảy tiền dòng cũng hết thác đi rồi con biết chi đâu muốn sang ta phải bắt cầu Muốn ăn quả ngọt bao nhau vun trồng lễ bạc kính dâng dại bày mấy khúc ca văn cùi xin kiên tổ lai lâm hộ chi con dãi bày mấy khúc ca văn cùi xin tiên tổ lai lầm